viên kim cương rất là chiếu rất là lấp lánh luôn vì sao mà Kỳ Lăng chọn làm viên kim cương ở đây mà lại là một viên kim cương 5 ly tư nữa mà lại là một trong những viên kim cương 5 ly tư đẹp nhất nữa nước D VVS1 3 Excellent Quỳnh Quang Ninh à, mặt bàn chiều cao đẹp hết nói chung là một viên kim cương hoàn toàn là xuất sắc không tì vết bởi vì Kỳ Lan làm viên kim cương ở đây và cái khoen như thế này là để chị Lan muốn đeo vào sợi dây chuyền hoặc là mình có thể móc vào một cái móc để mình đeo như thế này là viên kim cương lúc nào cũng chiếu lấp lánh hết mình sẽ làm một cái móc mình sẽ đeo vào đây khi mà có cái khóa như thế này có cái khoen như thế này thì mình có thể kết hợp với một cái khóa để mình móc vào và mình móc vào cái cái uh, à, phi này để mà chúng ta đeo vào chỗ cái lưng quần nè